Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và theo như các bạn đã biết thì kênh youtube của mình là hướng tới những cái chai nước hoa giá rẻ, nịnh mũi và phổ biến trên thị trường Thì đa số trong số đó là sẽ là những chai nước hoa designer Thì sau một thời gian mình làm thì mình có nhận được rất nhiều những cái ý kiến, rất nhiều cái sự tin tưởng Đó là nhờ mình làm những chai nước hoa ở phân khúc cao hơn Nên là hôm nay mình sẽ làm ra 5 cái tên ở phân khúc tầm giá trên 3 triệu đồng để các bạn có thể tham khảo nhưng mà thực ra thì nói 5 năm chai nó rất là ít mình nghĩ phải tầm 50 chai 100 chai tại vì nếu như các bạn có tài chính tốt thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn nó khác với các bạn có một hai triệu thì lựa chọn nó hạn chế chứ tầm 6 7 triệu thì các bạn lại có rất nhiều và đây là năm chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó rất phù hợp cho nam giới để các bạn thử và mùi hương nó cũng rất là định mũi thì uh, những chai nước hoa cho nữ giới thì mình sẽ làm những video sau nha chúng ta cùng nhau vào luôn video này nha Ở vị trí số 5 đó là một cái tên rất là quen thuộc mà mỗi khi nhắc tới phân khúc cao cấp cho nam giới các bạn đều nhắc tới đó chính là Quid Aventus. Với tầm 5 đến 6 triệu đồng các bạn sẽ sở hữu một cái mùi hương gồm dứa, khói, long diên hương rất đặc trưng của nhà Quid và nó mang đến một cái hình ảnh người đàn ông rất là lịch lãm, rất là sang trọng. Và mình đã có rất nhiều những cái video quay về em nó rồi nên là mình sẽ không nói lại ở cái phần này nữa mà mình chỉ nói hai điều mà các bạn cần lưu ý đó là Quid Aventus thì nó nổi tiếng với những cái bad code gọi là năm này thì ờ, mùi ờ, bám quả tốt năm kia thì mùi bám quả không tốt nhưng mà các bạn phải nhớ rằng một điều là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là phù hợp sử dụng xuân thu hè nên là nó không thể nào bám tỏa tốt như những mùi mùa đông tầm 10 đến 12 tiếng được cả vì thế thì nếu như các bạn đã thích cái combo dứa khói thì các bạn cũng đừng nên quan tâm quá nhiều vào những cái bed code của chai nước hoa này và cái điều thứ hai mà mình muốn nói về chai quýt Ventus này đó chính là nhà quýt này nó đã bán lại cho một công ty khác và quýt Aventus hiện nay bán tại store thì nó đã bị reform mùi hương khá nhiều nên là ờ, nếu như bạn nào mà quan tâm về cái việc reform như nào ấy thì mình có thể để cho bạn cái đường link ở phần điểm tin để các bạn có thể xem và nếu như các bạn thích combo dứa khói thì các bạn nên tìm những cái ba phiên bản ở đầu năm 19 hoặc là từ năm 19 đổ về thì nó sẽ là combo dứa khói còn bây giờ những cái phiên bản mới thì nó đã thay đổi rồi Ở vị trí số 4 đó là một chai nước hoa đến từ nhà Lilavo Không phải Another 13, cũng không phải Santo 33 hay là Bergamot 22 Đó chính là Row 31 Đây mới là chai nước hoa gọi là best seller ở châu Âu và mình nghĩ rằng là đây là một chai nước hoa nó sẽ nghiêng nam nhiều hơn là dùng cho các bạn nữ tại vì nếu như nữ thì mình nghĩ là phải là thực sự cá tính nhưng mà với những bạn nam thì combo tiêu hồng và gỗ thực sự rằng của Lidabo nó rất là hấp dẫn tại sao mình lại nói vậy tại vì khi các bạn xịt ra các bạn sẽ cảm thấy cái mùi cay và ấm của tiêu rất là rõ ràng và mình nghĩ rằng là mùi hương đó thì sẽ khó lòng mà chiều lòng được cho tất cả các bạn nữ và dry down thì hồng và gỗ sẽ ôm lấy nhau nó mang đến một cái mùi hương nó khi mà mình ngửi mình sẽ hình dung được là một người đàn ông trưởng thành này tinh tế khéo léo và rất là ấm áp thì Lidabo Row 31 nó sẽ mang đến hình ảnh như vậy và nếu như bạn nữ nào thích dùng thì chắc là cũng phải rất là cá tính rất là mạnh mẽ thì mới thuần hóa được Row 31 này và Row 31 này thì uh, nó bám ở trên da mình khoảng tầm 8 đến 9 tiếng khá là tốt và độ tỏa hương tầm một cánh tay rất là ấn tượng có hai điều về Row 31 của Lidabo này đó là với thứ nhất giá của nó thì khá là cao ở trên thị trường nó rơi vào tầm chắc tầm 5 6 triệu cho một chai 100 ml như này và cái thứ hai đó là mình nghe nói đợt này Lilabo họ không còn pha chế tại uh, các store nữa mà họ để pha chế thẳng từ công ty và sẽ chuyển thẳng ra các store nên là với cái mùi hương với, với cái phong cách nó mang được cái ấn tượng của nhà Lidabo thì hiện nay thì gần như là mình thấy rằng là nó đã đánh mất và những cái chai mà mình đã ngửi ở ngoài chai Đô 31 này ra ấy, cũng là Đô 31 nhưng mà của những người khác thì nó có sự khác nhau có thể là do nước hoa tươi nên là nếu như cái cách pha chế khác nhau thì cách pha chế gọi là người nhanh người chậm thì nó sẽ ảnh hưởng nó không đều tay thì uh, với row 31 này nếu như bạn nào là bạn nam thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những cái chai mà nó thiên hướng tiêu và gỗ nhiều còn nếu mà có nhiều chai mình ngửi thì nó lại lên hồng rất là nhiều nó lại hợp nữ vì thế thì uh, thực ra thì nếu mà gọi là tìm hiểu sâu thì các bạn uh, lên lựa chọn những cái chai nước hoa mà cho nam giới thì nó mang nốt tiêu và gỗ thì nó sẽ hợp còn nếu như không quá là quan trọng thì cứ mua row 31 thôi mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa dù có Blind Buy thì các bạn cũng sẽ rất là ưng ý Ở vị trí số 3 đó là một chai nước hoa đến từ nước Ý Đó chính là Sezop Mephisto Đây các bạn có thể nhìn thấy Đó Trông nó rất là đẹp đúng không? Nó có một cái nơ này nữa này nếu như bạn nào mà không biết quá nhiều về nước hoa ấy, thì mình các bạn sẽ nhìn thấy chai nước hoa này rất là lạ nhưng mà nếu như bạn nào mà chơi nước hoa rồi thì mỗi lần nhắc tới Mephisto các bạn sẽ nhớ tới chai nước hoa Quicksilver Mountain Water nhưng mà với mình thì hai chai nước hoa này hai chai nước hoa đó thì nó chỉ giống nhau tầm 1 2 phút ban đầu thôi và về sau thì nó đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau và cái phiên bản Sejop Mephisto này thì nó có hai bản đây là bản à, trong bộ sưu tập Casamorati và còn một bản nữa thì mình không nhớ rõ lắm hình như nó có tên là cái gì đó mình sẽ để hình ở đây để cho các bạn biết à, mình recommend mùi hương này nhá và mùi của Cezop, Mephisto thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ cảm thấy cái mùi chua của chanh rất là rõ ràng cùng với cái vị rất là tươi và mọng nước của của citrus nhưng mà bạn sẽ vẫn thấy một chút thơm hơi phấn nhẹ của lavender và khi dry down xuống thì lavender phấn và gỗ xuất hiện rất là rõ ràng và cái vị chua nó được lắng hẳn xuống nó trở thành một cái mùi hương rất là mình gọi là ngửi một phát rất là thích luôn nếu như bạn cũng thích nốt đường hoa tím hay là cái mùi hơi phấn phấn của iris hay là của lavender thì đây không phải là lựa chọn cho bạn nhưng mà phải nói rằng là cái Mephisto này đó là một nhà nước hoa từ Ý và nước hoa của Ý thì nó luôn luôn mang phong cách rất là phóng khoáng rất là có cái gì đó rất là lãng tử rất là phong trần họ không bị giới hạn bởi nguyên liệu là với nguyên liệu này thì phải làm ra kiểu này nhưng mà với nước hoa ý thì mình lại thấy nó mang cái hơi hướng gọi là khá là hiện đại và không bị gò bó và xe xốp này thì mỗi khi mình xịt ra thì mình sẽ liên tưởng đến một người đàn ông mặc những chiếc áo kiểu polo có cổ cùng một chiếc quần âu hay là một chiếc uh, quần kaki sáng màu kiểu polo đen xong rồi kaki sáng màu trông nó rất là thể thao nó rất là khỏe mạnh nhưng mà có một và với cái mái tóc dài trông nó rất là lãng tử đúng kiểu đàn ông ý đấy nên là nếu như bạn nào mà theo đuổi cái phong cách đấy thì các bạn có thể mua Sejuk Mephisto này và em này thì hiện giờ trên giá trên thị trường tầm hơn 3 triệu 3 triệu rưỡi hay là 4 triệu gì đấy mình không nhớ rõ lắm và đặc biệt có một điều đó là em nó thì sử dụng vào mùa hè khá tốt thì nó khá là giống cái độ sử dụng của nó khá là giống với ờ, Kit Aventus khi mà sử dụng được vào xuân hè và thu và cái độ bám tỏa của em nó thì cũng rất là tốt mình nhớ rằng là mình xịt ở trên tay uh, chỗ này và mình đi làm thì nó quả hương rất tốt mọi người đều xung quanh đều ngửi thấy và nó lưu trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng và với một cái mùi hương như này thì nó không hề khó gây khó chịu cho bạn nên là các bạn có thể lựa chọn em nó rất tốt để sử dụng mùa hè và mùa xuân và mùa thu nếu như các bạn theo đuổi cái phong cách như mình vừa nói ở trên ở vị trí số 2 đó là một chai nước hoa mang nốt hương thuốc lá Perfume the Merli Heroes đây Chai hoa này thì mình thấy rằng là sau khi mình làm cái clip đốt năm năm chai có nốt hương thuốc lá thì rất nhiều bạn gọi là tại hỏi mình là tại sao làm chai nô này thì bây giờ mình làm tại vì nó thuộc vào hàng gọi là trung cấp cao tiền tầm hơn 3 triệu em này chắc tầm hơn 3 triệu trên thị trường nên là mình không muốn cho vào cái ờ, top list kia thì ờ, mùi hương của Herod nhào thì các bạn khi các bạn xịt ra thì cái mùi hương của Hedot nó sẽ là mùi thuốc lá rất là rõ ràng các bạn ngửi đấy cùng một chút gia vị nó là mình liên tưởng tới uh, Spy Bomb của nhà Victor and Rob nhưng mà ở đây thì nó sẽ nhẹ nhàng gia vị hơn và cái dry down thì nó có phần hơi ngọt hơi ngọt đấy nhá chứ không phải ngọt hẳn như những chai nước hoa mang cái nốt hương thuốc lá như là um, Tom Ford Tobacco Vanille hay là mấy cái nốt hương thuốc lá kiểu út ép phe gì đó thì với head up này thì mình nghĩ rằng đây là một cái sự blend khá là nhuần nhuyễn và mình nghĩ rằng đây cái mùi hương này khi bạn xịt ra và các bạn sử dụng thì các bạn sẽ rất là thích và với mình ấy nếu như có blend ba chai nước hoa này thì các bạn lại không bao giờ phải thất vọng thuốc lá quế tiêu cùng với vani rất là tuyệt vời blend ở mức độ khá là an toàn nhé khá là an toàn nó không quá là đặc biệt nhưng mà nó rất là an toàn và rất là nịnh mũi nên là em này mà sử dụng vào mùa đông ấy thì chắc là một cái lựa chọn chắc cũng thuộc vào hàng best choi ở trong tầm giá tầm trên 3 triệu đồng một chút và độ bắn của hàng Hedot thì nó rất là tốt rồi một cái mùi hương nước lá nó lưu trên da mình tầm 9 đến 10 tiếng mặc dù mình xịt vào thời điểm vào mùa hè nhá nó vẫn lưu trên da mình tầm 90 tiếng khá là tốt và nó tỏa hương tầm một cánh tay nên là các bạn không phải suy nghĩ gì cả em này mà xịt mùa đông thì không khác gì đi ra đường mà các bạn có một cái túi sưởi trong người cả và đó là vị trí số 2 Perfume de Hero Herod Không biết là ở đây có bạn nào theo dõi ờ, nhà thiết kế Thái Công không? Thì ờ, mình là một fan của nhà thiết kế Thái Công và mình còn sắp kênh YouTube và xem rất nhiều video của anh. Thì ờ, mình có nhớ rằng có một cái video anh nói là những cái đồ dùng của đàn ông không thể thiếu. Thì trong đó anh có nói tới hai chai nước hoa đó là nhà Tom Ford over Ombre Laser và chai nước hoa Tom Ford Neroli Fortofino nhưng mà không phải phiên bản này với mình đây là của mình là phiên bản Forte nhá tại sao mà mình lại lựa chọn phiên bản forte cho nam tại vì khi cái mùi hương của phiên bản gốc ấy mình xịt ra thì mình cảm thấy rằng là nó có phần hơi swappy nó có phần hơi kiểu gọi là unisex nên là khi mà mình đã mình đã tìm cái mùi hương để đi comment cho các bạn ấy thì mình đã thử hai bản và mình thấy rằng phiên bản Forte này nó khá là ngon tại vì khi cái phiên bản Forte xịt ra thì nó lại khác hoàn toàn là khi các bạn xịt ra các bạn chỉ cần hình dung là các bạn đi vào một cái khu vườn hoa cam mà các bạn bẻ những cái cành rồi các bạn vò cái lá và cả hoa các bạn đưa thẳng lên mũi thì cái mùi hương nó sẽ sộc vào nó kích thích cái khứu giác của bạn và cái mùi hương này thì mình không hiểu là do đâu mà nó có một cái chút hơi kiểu hơi cay cay rất là đặc trưng và chính cái, cái cái nốt hương cay cay này nó đã làm cho mình lựa chọn đây là một chai nước hoa dành cho nam chứ không phải là cái phiên bản gốc tại vì cái chính cái vị cay cay đấy nó làm cho mình cảm thấy rằng là nó rất là đàn ông nó rất là nam tính và khi dry down thì ờ, một chút xạ và nó mang đến một cái mùi hương rất là sạch rất là gọi là phét và rất là năng động và cái mùi hương này thì nó có phần hơi tối về sau dry down nó sẽ hơi tối một chút và với cái bản Neroli Forte này thì ờ, nó lưu hương ở trên da mình khá là tốt đó là cái phiên bản à, nâng cấp khá là hoàn chỉnh so với phiên bản gốc phiên bản gốc chỉ bám lên da mình tầm 4 tiếng 5 tiếng thì với phiên bản Forte này nó phải bám tầm 7 đến 8 tiếng rất là tốt cho một cái mùi hương hoa sử dụng vào mùa hè của nhà Tom Ford này và cái độ quả hương của em nó thì chắc là tầm nửa cánh tay quay đầu thôi nó không được xa như những cái mùi hương mà mình vừa review và giá tiền của mày chắc là cũng khá là chát khi mà cái bộ sưu tập private plan này thì nó rơi vào tầm chắc tầm 5 6 triệu gì đó cho phiên bản 100 ml và cái một điều nữa là cái phiên bản 100 mil nó rất là xấu nên là nếu như các bạn mua thì các bạn chỉ cần mua phiên bản 50 mil thôi cái hộp nó sẽ rất là xinh và giá nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều và đến để bày thì nó vô cùng đẹp luôn các bạn bày tầm 4 năm chai 50 mil thì thực sự là rất là sang chảnh và đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ khá là an toàn dành cho các bạn nam thích những cái phong cách nó nhẹ nhàng nó thư thái nó kiểu thư sinh và nó gọi là trong mức độ gọi là không gây khó chịu cho mọi người thì Rofox Fortin Fortotin Fino hơi khó đọc chút Fortotino Forte này đó là lựa chọn rất là tốt và đó là năm chai nước hoa mình recommend cho các bạn nếu như các bạn là một người không quan tâm đến tài chính cho lắm và muốn tìm những cái mùi hương nó thuộc vào mức gọi là an toàn gọi là khởi đầu cho những bước đi để sau này để tìm hiểu sâu hơn vào thế giới mùi hương thì đây là những cái mùi hương mà các bạn nên thử qua tất nhiên là còn rất nhiều những cái mùi hương khác nếu như có dịp thì mình sẽ làm gọi là review chi tiết hơn cho các bạn và nếu được nữa thì mình sẽ đi so sánh những cái mùi hương đó phỏng vấn như những cái video mình đã hay làm nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn có những bước đầu đi sâu vào thế giới mùi hương này chắc thì sau này các bạn sẽ tha hồ mà rẽ và đây là năm mùi hương mà các bạn nên thử qua và nếu như các bạn có những cái tên nào muốn chia sẻ hay là muốn mình review để mọi người cùng biết thì hãy cứ comment ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ ở kênh YouTube của mình nếu như các bạn thấy những cái video của mình hay và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào em lại. Bye bye.